chào anh em nhé à, clip hôm nay thì à, tôi xin giới thiệu với anh em về một cái à, con điện thoại đánh bài đây là một chiếc à, CK 600 Đấy. sản phẩm này là một trong những cái sản phẩm à, đánh bài hay nhất hiện nay này Đấy, về tốc độ đọc bài của nó về độ rộng của cam hay là độ chính xác thì con này là đẳng cấp nhất thì con này sẽ giúp được anh em chơi trò gì mình sẽ giới thiệu với anh em nó dùng được các trò chơi về lá như bài ba cây à, liêng sâm vỏ à, xì tố hay là binh Đó. anh em dùng để chơi rất nhiều trò chơi thì bây giờ tôi sẽ vào tôi test cái con máy này chơi uh, liêng đi Đấy. để anh em biết cách chơi nó và cái hiệu quả của nó đem lại ví dụ chơi liêng nhé Trương liêng thì nó có hai chức năng chức năng đầu tiên là chức năng anh em làm chương anh em à, sẽ để bài ra và nó đọc cho anh em và anh em sẽ cắt bỏ lá và chức năng số 2 là chức năng báo cửa báo cửa thì anh em chỉ cần để bài xanh chín ra thôi Đấy. nó đọc cho anh em các cửa lớn đến bé bây giờ mình đang để chức năng làm chương thì mình sẽ cắt bỏ lá với độ khi mình làm à, chương anh em nhé anh em thấy đây bây giờ tôi để mà tay loa ngoài để em cùng nghe nếu mà khi nào mà chơi anh em sẽ đeo tay nghe bờ tút một tay nghe hạt đỗ ấy, rất nhỏ trong lỗ tai thì không thể hiện ra được để tôi bật lại loa này hai hai mới đọc hai thì anh em sẽ cáo hai lá trên xuống rồi chia số nhà thì thoải mái anh em nhé không quy định liêng này năm sáu bốn năm sáu này tám điểm này sáu điểm này đó và mình là liêng rất nhanh để bài phát máy học luôn anh em ờ, không phải chờ đợi lâu những con máy khác thì dòng hơi chậm hơn con này thì dòng có cấp anh em tám điểm đây nhà này hai nhà này ba nhà không điểm rất đơn giản thôi dễ dùng thôi một một một chín điểm này Đó. em lúc nào là người lớn nhất cho các nhà nhé em để máy ngả nào được đây, để khu máy này được đây. sáu sáu sáu chín điểm này hai điểm này sáu điểm và này một điểm đấy khi dùng cái máy đánh bài này thì lúc nào em người chiến thắng nhé thì cả anh em có lên bài luôn hay là chưa lên bài thì biết được người chiến thắng mình có thể tố ngầm được đúng không để bài ra chia bài hai hai hai hai chia bài xong người ta sẽ gọi là âm tải luôn không cần lên bài vẫn thắng số không, số 0 âm tải số không, số không, số không. Làng số bao nhiêu ta thuận theo bấy nhiêu em nhé bốn điểm này không điểm này à, 7 điểm này âm tải mình lớn nhất này 9 điểm này đấy thì em nào mà có nhu cầu về qua điện thoại đánh bài uh, ờ, CK200 này thì tôi qua số điện thoại 0346 0947 tôi có cơ sở bên xe Mỹ Đình và bên xe miền Đông anh em có thể được phép uh, anh em mua hàng được phép uh, test thử hàng được kiểm tra hàng Đấy. hàng có bảo hành cho anh em anh em mua máy được tặng uh, 10 bài kèm theo tất cả hợp lý Đấy. anh em uh, nào nhu cầu dạ, tôi qua số điện thoại 0946 0947 Xin chào anh em